Thì em xin phép đôi lời ạ. À. Em là em gái của cô giáo. Ngày hôm nay đại diện gia đình bố mẹ lên đọc lời chúc phúc cho anh chị. Em xin được bắt đầu. Hai con thân mẹ trước hết lời đầu thư bố mẹ xin chúc mừng đám cưới của hai con. Tin rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cuộc sống mới của hai con. Các con à, hôn nhân chỉ là khởi đầu cho một cuộc sống mới mà chính từ đấy các con sẽ đón nhận tất cả những niềm vui hạnh phúc và những khó khăn nữa chúng con sẽ phải đối diện bố mẹ hy vọng các con hãy yêu thương nhau thật nhiều và cùng nhau vượt qua muôn ngàn sóng gió phía trước bố mẹ xin dâng lời cảm tạ chúa đã trao duyên cho chúng con đến với nhau và kết thành vợ chồng Hoàn cảnh xa quê hương bố mẹ không thể hiện diện trực tiếp để chúc phúc cho hai tình yêu của hai con. Những tình yêu của bố mẹ luôn hướng về hai con. Mong hai con còn được cuộc sống hạnh phúc, yêu thương nhau và chúng thủy suốt đời với nhau. Nguyện xin tình yêu của Chúa chúc phúc cho hai con. Mẹ xin phép cho mẹ được tâm sự với con gái của mẹ đôi lời con gái yêu quý của mẹ hai mẹ con chúng ta đã xa cách nhau mà giờ trong ngày hạnh phúc của con mẹ cũng không thể hiện diện được để lo lắng những điều cần thiết nhất cho con để một mình con phải lo lắng hết mọi sự mẹ cũng xin lỗi con mẹ biết con có rất nhiều khó khăn phải chịu khổ nhưng con à con hãy tin thẳng cuộc đời con vào chùa để Ngài nâng đỡ, giúp đỡ cho con. Mẹ luôn nhớ đến con trong lời cầu nguyện, hãy luôn hạnh phúc và yêu thương nhau nhẹ Hãy xây đắp một mái ấm tuyệt vời, nơi noi gương gia đình thành giá. Chúc cả con sớm qua được những nàng công chúa và trang hoàng tử xinh đẹp. Kính thưa hai họ cũng như quý khách bạn bè xa gần, gia đình chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã chúc phúc đã hiện diện lo lắng cho hai con chồng tôi. Gia đình xin tri ân quý vị, xin Chúa ban muôn ân lành chúng cho tất cả quý vị. Thay mặt nhà gái, tôi xin cảm ơn rất nhiều đã lo cho hai cháu. Họ nhà gái chúng tôi rất vui mừng vì đã có con rể, có thêm người con, người cháu trong gia đình. Gia đình cũng mong ông bà, chủ bạc họ nhà trái yêu quý và chỉ bảo cho cháu nhà chúng tôi cho vẫn con trẻ người non già có gì không nên mong gia đình chỉ bảo thêm nguyện xin tình yêu của thiên chúa luôn ở cùng tất cả quý vị con xin trân trọng cảm ơn Vâng, quả thật là quá xúc động đúng không ạ?